Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh à, chia sẻ tài chỉ của mình nhé. À, ờ, thì tiếng này là mình đang kết Hello là tiếng uh, lẻ anh em ạ. Hello anh. Hôm nay tiếng này mình vào tiếng lẻ 5M à, anh em nhé. Đấy, thì anh em nào xem video của mình thấy video của mình hay thì Hello, cho mình một uh, nút like, một nút đăng ký kênh anh em nhé. Và vâng, thì hôm nay mình có nhận cái kèo là kéo cho một em gái từ 20M lên lên x3 4 5 cho một em gái này em anh em nhé. Thì anh em thấy video hay ấy. Tài luôn chị Giang. Like. Anh em nào thấy sao bảo quá thì có chọn thì tự động kết bạn vào Zalo cho Vẫn vâng, mình nhé. Không? Thì mình sẽ cho anh em vào nhóm để cùng nhau Hồ kiếm. Điên còn đánh ngược à? Ok ok. Ok, tiếng trước là húp uh, ờ, lẻ anh em ạ. Tiếng này nếu đánh theo cầu thì qua lẻ anh em Trang, nhé. em theo cầu nha, lẻ ạ. Nếu mà tiếng này mà lẻ. theo cầu thì tiếp tục mình vào lẻ anh em nhé. Tiếp tục mình vào lẻ 5m anh em nhé. Và mình lót thêm cái xỉu 2m anh em ạ. La la la. Ok, lẻ tài anh em ạ lẻ tài hút tiếp nào sai vị anh em nhé ba đỏ hút sai vị nhưng mà vẫn ăn Trang được cái lẻ anh em tài. ạ cảm ơn đông chúc mừng việc cảm ơn chị trang cảm ơn linh hiền ạ ok nếu mà theo cầu thì tiếng này đánh chắc anh em nhé tiếng này mình vào chắc anh em ạ cảm ơn việc đúng rồi thế đánh này tay chăn. này chẳng à chị đánh theo em à mình đánh chẳng lót nhưng mà mình nó bị là rất đôi chẳng lót tài theo cầu ui tứ anh em ạ phun để chẵn nhưng mà là phun chị ơi bị tứ anh em nhé phun hát đi mọi người ơi phun hát đi chẳng tứ tài anh em nào đang đợi lần mà sa bà thì chủ động kết bạn vào zalo cho mình nhé thì mình sẽ cho anh em vào nhóm và hỗ trợ anh trường thấy gì không phun nè Zalo thì mình có trên màn hình cho anh em rồi nhé. Cây này à, em vẫn theo cầu Lẻ tài tiếp Ba đỏ Cái này mình vào tầm mạnh tay vào lẻ anh em nhé Lẻ tài anh em nhé Vào mạnh tay em ạ Ok tiếng này hút to anh em nhé Lại full HD ạ Full HD Máy này, Huy ơi, hấp máy full này cá hợp anh em ạ Chị Trang ơi hút full Cảm ơn Máy này cũng biết xoay cầu Cảm ơn Trang, cảm ơn Đông Máy này xoay full cầu ba đỏ. anh em nhé Ok, số vốn mình bây giờ đã lên 45M rồi anh em nhé. Vẫn nghe lẽ ta? Ok. Vẫn mình theo cầu lẽ. lẻ. Tính này mình lẻ vào lẻ to Lẻ gì được, thôi lẽ thôi. Lẻ, lẻ vào tài anh em nhé, con nó bị tài anh em ạ. Đúng theo cầu thì vẫn đang bị tài anh em nhé. Vẫn ba đỏ tiếp anh em nhé. Ok. Hello Vinh Bong. Hấp lẻ luôn. Em. tính hô ba trắng luôn. Lẻ anh em nhé. Hấp lẻ chị ơi đây vẫn ăn được một tay 15 m đẹp tránh mà... cảm ơn đào nguy về xỉu anh em ạ cảm ơn còi ý trang uh, sai màu hả cảm ơn trang ôi anh em nhìn kìa cầu chạy rất đều anh nhé. hai lẻ một chẵn hai lẻ một chẵn hai lẻ một chẵn bây giờ hai lẻ rồi anh em ạ nếu mà theo cầu tiếng chẵn anh em nhé. bẻ cầu không à, ờ, máy này đang đọc ba đỏ. đỏ anh em ạ lẻ anh em ạ bẻ cầu cảm okay. ơn chị trang máy này đọc lẻ thì mình vào lẻ anh em nhé ba đỏ anh em nhé mà ai đang đòi cứ đi theo anh em ạ cứ nghe theo anh ạ ok tiếng này hút tiếp anh em nhé lại full hd ạ <gasps> chị ơi máy đỉnh luôn anh em nào đang xa bờ mọi người ơi máy đỉnh ba đỏ full cảm ơn trang động cái bạn vào zalo cho mình nhé thì mình sẽ kéo để cho thành anh em công nhé. quá cảm ơn đông coi thấy gì không coi trời ơi ai không thể tin được anh em xem để cái cầu Chờ viết. chạy rất là dài. Chờ viết, chờ viết, chờ viết. Số vốn bây giờ hiện tại là lên 73 ờ, ờ, Cảm ơn NN, cảm ơn nổ hũ ạ. Tay này em nghĩ là lẽ xỉu đi. Ba trắng đi. Tiếng trước bẻ cái tiếng này vào lại cầu anh em nhé. Chết, gãy Em làm sao đỏ mãi được em. Sorry. Em làm sao mà cứ đỏ mãi thế? Đào nguy không ạ? Tiếng này bút mươi tay 30 gãy, m. Gãy gãy luôn rồi. Cảm ơn Đào. Sorry chị em gáy quá em gãy mất thiên rồi. hễ mà nhắc tới là sẽ bị gãy chắc mình chỉ đánh một vài tay nữa mình dừng anh em nhé đánh thêm một vài tay nữa gãy là mình dừng lại tiếng này vẫn vào chắn anh em xỉu lại vào chắn vào sấp đôi anh em ạ đánh cho ra nè Mái đang đen thì mình đổi ngược đánh ngược lại mái. Ê, trước biết rồi à? Ê. tiếng này mình vào 30 m anh em nhé hứa anh em má ơi bốn trắng luôn rồi dư mất một hộp đúng vị thì lại ờ, sai bao nhiêu đơn vị anh em tứ ạ đây số vốn mình đã lên một trăm hai rồi anh em nhé thôi em ngưng ba cây đây à chị đánh tứ đỏ trời ơi cảm ơn coi em ngưng ba cây đánh một vài tay nữa cho em gái này đừng dừng ấy. anh em ạ mình cũng dừng để cho em gái vào để anh em để cho em gái này rút tiền ra em coi khen em, em gãy luôn rồi đáng thông thế nên mình vào lẻ anh em nhé và lè xỉu anh em ok tiếng này hút tiếp anh em nhé Hút full ba trắng này cầu chạy đang rất là khuân lại chậm một cái tay ạ cầu chạy hai một hai một sai vậy rồi VV ơi xong rồi cầu chạy hai ba chào mừng đông chúc mừng việc ạ chị trang lại đánh lễ tài hả ok số vốn mình đã lên một trăm sáu m rồi chậm kinh chậm kinh chậm kinh ờ nhắc tới mới nhớ là chậm kinh đó cảm ơn một m một m cảm ơn xin một tỷ bỏ tay hai nè tiếng này mình vào lẻ anh em nhé tiếng này vào mạnh tay lẻ này tiếp tục mình vào lẻ anh em nhé bỏ ba tay là xỉu anh em nhé ok thế này hút tiếp anh em nhé ba trắng tiếp lại xỉu Ok, tiếng này hút mạnh anh em nhé. Hút lẽ ạ. Số vốn mình đang lên 175 m rồi. Love you. Đến khi nào mình đánh cái nào mình gãy là mình sẽ dừng anh em nhé. Chúc mừng anh xin một tỷ hút full à. Cảm ơn anh. Bỏ tay ba. Thế mình mình vào chắc anh em nhé. Sắp đuôi anh em ạ. Không thấy em cũng không thấy anh ơi Gáy rồi em nhá Thế này Full ba đỏ coi ơi Hấp full Trang yêu ơi hấp full Chế ơi Cảm ơn một mờ một mờ Mình đánh đốt tay nữa mình dừng anh em nhá Em vô lại Đốt một tay cuối là mình dừng này Rồi mình Ui, bảo cho em gái cho em gái là rút tiền anh em nhá Anh ruột anh ruột Bẻ cầu à? Lẻ à lát không đặt được hả à. tiếc quá